à quyết nhỉ cái bầu để đánh xuống cạnh rồi không thôi không sập nhỉ đậu ở đâu anh đã sắp đậu vào câu rồi mẹ chắc mắt dạ, và mẹ luôn ngó vào cầu cơ này áp chưa nhỉ ừ. ôi con này ác thật đấy này ờ còn mình vẫn hót nó nó bứt lên ừ mình vẫn hót ô mắc cái gì đấy hay nó mắc kẹt nhỉ hay nó mắc chân không phải không phải nó mắc chân đâu gấu quá hay đấy mắc kẹt cầu tử này xem cái sướng này vẫn trên cầu mà chưa sập cái lông của con kích choe hình nhạy ừ. Ui, con này ác không ô con này con này ác nhỉ mẹ kiểu gì này con này ác thật phải rồi. quả lông này anh chỉnh hơi căng hơi dài sập Ô oh, con này ác thế À chú thấy chuối rồi Đánh ấy, cái chiếm chuối kia con này ác nhỉ ừ. ác dám man ấy mẹ thèm chuối đấy này nó mụ lùng mầm mầm này ô <laughs> vãi cái lông vãi lông ôi ôi xong rồi vỡ con mẹ nó mồi rồi xong chính thức vỡ con mồi rồi lồng thì chính thức vỡ mồi không phải con mồi à, sóng. ok nhá sóng nhá mày quá mày quá mẹ vỡ con mẹ nó mồi quái cứt máy không phải thực chiến đấy chính thức vỡ mồi thì mẹ hải cốt lồng này thì xong rồi clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nhá anh kết con bồi này thì liên hệ mình nhá bồi rất là ác